cầm cái này đi cầm hẳn ờ, cái, tay vào để, để không thẳng cái tay ra vậy thế được chưa nó dậy về cân chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Đúng rồi. Bà 58 kg. 45 cân. Này, bà 58 kg. Phải 58 kg ở đấy là. Ờ. Bà 58, 58 cân. Ờ, bà 58 cân mà. Thế thì không rồi, 6 cân 6 cho sai rồi, sai rồi. Bà nhà bà cũng ở nhà cũng cân này là Trung Quốc. Với cân hôm qua, bà 58 cân rồi, sai rồi. Ba năm tám cân các bạn thủ và nước tiên cho giải đấu. đề Nghị Nhiên Liên chào mừng.